À, chào tất cả mọi người à, rất nhiều người hỏi về cái việc là cái con chó nó thay lông cái chu kỳ thay lông của con chó nó như thế nào về cái chu kỳ thay lông của con uh, chó nói chung và giống rốt này nói riêng thì nó cũng đều giống nhau thôi theo cái lứa tuổi từ khi chúng ta bắt chó thì chúng ta đã thấy là là nó có một cái đợt thay lông rồi là cái giai đoạn con chó nó khoảng tầm 2 tháng cái con chó con thì nó sẽ dụng cái lớp lông mềm của nó và nó chuyển sang lớp lông cứng đó là cái lần thay lông đầu tiên thì con chó nó sẽ rơi vào khoảng lứa tuổi từ 2 tháng đến 3 tháng là nó sẽ cái quá trình thay lông của cái lần đầu tiên ấy ở sau cái lần thay lông đầu tiên thì con chó nó có một cái lớp lông cứng ở bên ngoài chứ nó không phải là cái lớp lông tơ như là lúc trước nữa rồi cái lần thay lông thứ hai là cái lần thay lông khi mà cái con chó của chúng ta nó sẽ ở trong cái khoảng tầm từ dao động từ 7 tháng đến khoảng tầm 9 tháng là nó sẽ có một cái đợt thay lông tiếp thì uh, cái giai đoạn thay lông này nó sẽ chuyển cái từ cái con chó là cái con chó cái lông uh, sợi ờ, của con chó thiếu nhi con chó thiếu niên sang cái con chó thanh niên cái sợi lông của nó nó sẽ cứng hơn và nó dài hơn một chút và sau cái đợt uh, thay lông mà để con chó nó sang cái tuổi thanh niên thì đấy là nó chính là cái bộ lông trưởng thành của con chó và hàng năm với con chó cái thì nó có hai cái đợt thay lông rõ ràng là những cái đợt thay lông trước những cái đợt lên giống con chó nó lên giống thì cứ cách 6 tháng nó sẽ thay lông một lần đó và dần dần ấy là ở Việt Nam mình thì nó bốn mùa ở miền Bắc bốn mùa rõ rệt và ở miền Nam là hai mùa rõ rệt thì ngoài cái việc là theo lứa tuổi của con chó thì con chó nó sẽ điều tiết dần để nó thích nghi với khí hậu và nó sẽ thay lông gần như là nó có từng đợt mà tất cả các con chó nó sẽ cùng vào, vào một cái đợt thay lông gần nhau từ ờ, khoảng tầm 9-10 tháng trở lên đấy thì coi như là cái bộ lông đấy là cái bộ lông của con chó trưởng thành rồi và cứ với con chó cái thì nó rõ rệt ra một năm nó sẽ có hai đợt thay lông à, với con chó đực thì thường là nó thay lông là nó có một đợt thay lông thôi và nó cũng con với con chó đực thì mỗi con nó một kiểu nhưng mà nhìn chung như những cái con chó đực của mình thì mình thấy là nó cũng thay lông rất là tập trung đợt nào nó rụng lông là sờ người của nó là vuốt là nó rụng lông như giả sử như là nó không đến mức dụng lông kinh khủng như là con chó cái giả sử như Messi đây nhá là cái trường hợp mà Messi đang dụng lông gần như dụng hết cái lớp lông cứng ở bên ngoài còn lưa thưa thôi thành ra là nhìn được cái màu lông đệm ở bên trong là với con chó cái thì nó dụng lông là nó rất là triệt để và nó nhanh hơn với con chó đực thì quá trình quá trình thay lông của nó nó dài hơn một chút nhưng mà nó cũng chỉ kéo khoảng tầm uh, trong khoảng 2 tháng đến tối đa là 3 tháng là có cái đợt rụng lông từ lúc đầu mà cho đến khi nó có cái bộ lông đẹp còn nếu mà cái quá trình rụng lông của nó thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm một tháng đến một tháng rưỡi thôi với con chó cái thì có quá trình rụng lông của nó nó rơi vào khoảng một tháng trong vòng khoảng một tháng là nó sẽ rụng lông từ ít đến nhiều đó như như Melsi bây giờ là gần như là cái quá trình rụng lông đã xong rồi à, và có thể là vuốt là nó sẽ không còn lông rụng nữa và nó chỉ bắt đầu bây giờ quá trình là nó mọc cái lớp lông cứng mới ra thôi còn lông đệm của nó nó thay xong rồi khi con chó nó thay lông ấy thì nó sẽ thay cái lớp lông đệm ở bên trong lớp lông bông lông bay ấy nó sẽ thay trước nó sẽ dụng cái lớp lông ấy trước dụng xong cái lớp lông đấy mọc cái lớp lông đệm mới thì nó mới chuyển sang thay cái lớp lông cứng và cái quá trình thay lông của con cả con chó cái và con chó đực nó đều rõ ràng nhá ngoài cái quá trình thay lông ra thì con chó nó gần như nó không có dụng lông mọi người nhá ngoài cái đợt thay lông ra thì cái con chó gần như nó không có rụng lông nó có rụng nhưng nó sẽ rất là ít chúng ta sẽ nhìn thấy ở gần như là ở nền nhà nó sẽ chỉ có vài sợi thì chứ nó không có nhiều đó thì nó có một cái là như thế và mọi người nhớ là con chó cái là một năm nó có hai lần thay lông còn con chó đực thì một năm nó chỉ thay lông có một lần thôi đó là mình nhìn ở trên những thực tế ở trên cái con chó nhà mình những con chó của mình thì uh, như mọi người nhìn thấy là Messi đang thay lông này và mọi người sẽ nhìn thấy là ở ờ, trên người của Messi là mọi người nhìn thấy cái lớp lông đệm của Messi đây là cái lớp lông đệm nhá cái lớp lông chính là cái lớp lông cứng ở bên ngoài của Messi là đã rụng gần như là rụng hết ở trên lưng rồi ở trên đầu này thì nó là chủ yếu là lông chính nó không có lông đệm nhưng mà từ cổ trở xuống là con chó nó có hai lớp lông lớp lông đệm này là cái lớp lông mềm đó và cái lông cứng là cái lông sợi thì như Messi hiện tại bây giờ là đang người đang thì uh, ờ, dụng gần như là hết cái lớp lông cứng ở bên ngoài à, và nó lộ ra cái lớp lông đệm của Messi với trường hợp của Messi này như vậy bởi vì cái lớp lông đệm của Messi rất là dày à, và cái lớp lông cứng ở bên ngoài của Messi thì nó lại không dày thành ra là khi mà Messi dụng lông ấy là sẽ nhìn thấy được cái lớp lông đệm của Messi tùy từng con à, có con sẽ nhìn thấy lớp lông đệm và có con sẽ không nhìn thấy lớp lông đệm những cái con mà cái lớp lông đệm của nó nó rất là ít thì mọi người sẽ không nhìn thấy lớp lông đệm đâu cái lớp lông đệm có những cái con thì nó dày có con nó mỏng cái này thì nó tùy từng con thì chia sẻ về cái thay lông này bởi vì rất nhiều người là lần đầu tiên nuôi chó uh, mọi người cũng uh, hoang mang khi mà thấy cái con chó của mình nó cứ thấy nó rụng lông suốt rụng lông cả tháng trời hay thế này thế kia thì nếu mà mọi người nhớ là nếu nó vào chúng những cái đợt thay lông đấy đấy là cái việc rụng lông nó là hết sức bình thường nhưng nó có một cái lưu ý tại sao mình làm cái video này là nó còn có một trường hợp khác là cái trường hợp con chó nó thay lông rồi theo đợt rồi nhưng mà ở trong cái thời điểm bình thường con chó nó vẫn rung lông nhiều bình thường nhá là con chó khỏe con chó tốt con chó đủ dinh dưỡng là gần như nó không rụng lông nhá mọi người nhá nó có dụng một vài sợi thế chứ nó không có gần như có thể nói là nó gần như là nó không có dụng lông nhưng mà có những cái con chó thì nó lúc nào nó cũng dụng lông nhiều thì đấy nó chính là cái trường hợp mà chúng ta cần phải lưu ý những con chó đấy là những cái con chó mà cái cơ thể của nó nó không đầy đủ dinh dưỡng mọi người nhá thì nó sẽ có cái tình trạng đấy còn những cái con chó mà nó đầy đủ dinh dưỡng thì ngoài những cái đợt thay lông nó chỉ dụng lông ở trong những đợt thay lông thôi còn ngoài ra bình thường thì gần như là ở nền nhà là chúng ta sẽ không thấy có lông có thể là 3 ngày chúng ta quét nhà một lần thì chúng ta mới thấy một vài sợi lông theo kiểu như vậy chứ nó không có dụng nhiều còn nếu mà bạn nào mà cái con chó của các bạn mà nó rơi vào cái tình huống là nó thay lông quanh năm quanh năm gọi là là là lông rụng quanh năm ấy thì mọi người phải bổ sung dinh dưỡng cho nó mọi người bổ sung dinh dưỡng là cái trường hợp cái con chó như thế là một là nó thiếu chất uh, thiếu khoáng chất thiếu một số cái chất đặc biệt mà trong cái đồ ăn bình thường mọi người cho nó ăn mà nó bị thiếu tức là có thể con chó nó béo nhưng nó vẫn bị thiếu chất nha mọi người nhé thì một nó rơi vào trường hợp con chó nó thiếu một số cái khoáng chất hai là con chó nó thiếu vitamin thì nó cũng có thể xảy ra cái tình trạng đấy gọi chung nó là con chó nó bị thiếu dinh dưỡng thì nó sẽ có cái tình trạng đấy thì trong cái trường hợp đấy thì mọi người bổ sung dinh dưỡng cho nó còn cái bình thường mà nói để mà con chó nó đầy đủ cái để con chó nó không có cái tình trạng rụng lông đấy thì mọi người có thể dùng cái chibi kia cái chibi kia là cái mà nó cung cấp được một cái lượng vitamin lớn nó không cung cấp tất cả các vitamin đâu mọi người nhá nó cung cấp một vài loại vitamin thôi nhưng mà với cái lượng đổ thành ra mọi người nhìn cái con chó của mình này tất cả con chó là lông nó mọc nó đều phủ kín viền mắt đó là một cái mà để nhìn thấy được là cái con chó nó đủ vitamin đó là cái lông nó mọc kín viền mắt chứ nó không có lộ viền mắt đó là một mọi người nhìn ở trên thực tế con chó của mình những cái con chó mà nó thiếu bị thiếu những cái vitamin đó thì là mọi người sẽ thấy là cái lông cái cái cái lông ở viền mắt của nó nó sẽ rất là thưa nó lộ cái mí mắt ra nhìn con chó nó cũng xấu mà thực ra cái đấy là cái mà chúng ta có thể để chúng ta biết được là con chó nó đã bị thiếu dinh dưỡng nó bị ờ, không có cân bằng dinh dưỡng một số thứ là nó bị thiếu và nó bị thiếu đến mức rõ rệt để chúng ta có thể nhìn thấy luôn nó biểu hiện ở bên ngoài ở trên cơ thể con chó thì trong cái trường hợp như thế thì chúng ta sẽ bổ sung là cái bổ sung mọi người có thể bổ sung cái uh, chibi này là gần như nó sẽ đủ gần như tất cả các con chó mà bổ sung chibi là con chó lúc nào lông các thứ của nó nó cũng rất là ok nhưng vẫn có những cái trường hợp đặc biệt là có thể là cho ăn chibi rồi bổ sung chibi hàng ngày nhưng con chó nó những con chó vẫn có một số những con đặc biệt tỷ lệ nó rất là hiếm thôi nhưng nó vẫn có những cái con mà nó có thể nó vẫn dùng lông thì đấy là cái con chó đấy nó sẽ rơi vào cái trường hợp có thể con chó nó bị thiếu khoáng chất mọi người nhá thì mọi người có còn bình thường mà nói hầu hết 99% các con chó nếu mọi người mà bổ sung cái chibi kia thì nó sẽ thay lông tập trung chứ nó sẽ không có dụng lông theo kiểu lịch tinh nếu ngoài cái quá trình thay lông của nó mà dùng tay mà để vuốt lông giả sử như siro bây giờ nhá siro bây giờ là không không không không không phải um, trong cái quá trình thay lông này để mình thử nhổ lông của siro nhá đây mình sẽ vuốt rất là mạnh à, vuốt rất là mạnh yên không có một cọng lông nào luôn mọi người có thể nhìn nó không có một cọng lông nào rụng đó là mình rụng vuốt rất mạnh và cái này là, là vuốt thực tế để cho mọi người xem nhé bên ngoài quá quá trình thay lông của con chó là con chó tức là mình dùng tay mình vuốt mình miết như thế là gần như là nó là ở cái diện nhỏ nhẹ rồi mà nó còn không có một cái sợi lông nào nó rơi ra cả thì làm sao bình thường con chó nó vận động bình thường làm sao mà có lông rơi ra được thì uh, các cái giai đoạn thay lông của con chó tất cả các giống nó đều như thế nó chỉ chênh lệch nhau về tháng thôi to này thì là nó nó sẽ trưởng thành muộn hơn này nhưng với những giống chó nhỏ thì có thể cái lần thay lông đầu tiên của nó thì khoảng 2 tháng nó thay lông rồi nhưng cái lần thay lông thứ hai có thể nó 6 tháng nó đã thay lông rồi chứ không phải là 7 tháng 8 tháng 9 tháng như là những giống chó to này đó còn về sau ấy thì một năm hai lần thì tất cả các giống chó nó giống nhau thôi à, trừ cái giống chó là cái giống poodle giống poodle là cái giống nó có một cái đặc tính là nó không có thay lông trong ờ, tất cả giống chó thì có cái giống poodle là cái giống không thay lông còn các cái giống chó còn lại thì nó đều là thay lông nhưng mà có một số cái giống chó mà cái lông của nó rất là ngắn thì người ta cũng không để ý đấy lông sát người kiểu như là ở Việt Nam mình có chó Phú Quốc ấy nó có thay lông thực ra nó vẫn thay lông đấy nhưng mà nhưng mà bởi vì lông nó quá ngắn thành ra là người ta không để ý đến cái việc nó thay lông thôi chứ còn nó là nó vẫn thay lông còn với những cái giống chó mà lông nó dài một chút như thế này thì nó thay lông cái nhìn biết ngay và với những giống chó lông hai lớp ấy thì cái lớp lông đệm và lớp lông bên ngoài như Messi này ờ, cái quá trình dụng lông là nó dụng lông xong rồi đây thì là người của nó nhìn thấy luôn là cái màu của lớp lông đệm luôn chứ không phải lớp lông ngoài nên nhìn cái lớp lông đệm của Melsi thì màu ờ, màu của lớp lông đệm nó màu hơi hung hung Melsi yên để anh sờ nhá bên trên này thì nó hơi xám xám này bên dưới là màu nó hơi hung hung cái lớp lông đệm này thì chỗ làm gì mà giật mình thế cái lớp lông đệm này thì ở giống rốt là nó có hai cái kiểu màu một là hung đỏ cái lớp lông đệm ở bên trong lông lông bông ấy hai là màu xám cho nó có hai cái kiểu màu lông đệm lông đệm thì có con nhiều có con ít có con dày có con mỏng nó như kiểu là tóc của chúng ta có người là tóc dài có người tóc ngắn có người thế này thế kia đó thì ở con chó nó như thế ngoài cái lớp lông cứng ở bên ngoài là tất cả con chó chúng ta đều nhìn thấy cái lớp lông cứng ở bên ngoài thì cái lớp lông đệm ở bên trong đấy là có con nhiều có con ít con thì gần như chúng ta sẽ không nhìn thấy một tí lông đệm nào ở trên người của nó trừ mỗi chỗ cỏ thôi mỗi cái cái cái cái cái phần ờ, gáy này là chúng ta sẽ nhìn thấy cái lông đệm của nó còn ở trên người của nó là nó sẽ không nhìn thấy lông đệm nhưng đấy là những con có thể mình nghĩ là có thể nó rơi vào trường hợp những con mà nó rất là thích nghi với lại cái khí hậu ở Việt Nam mình nó về Việt Nam mình nhiều đời hay nó nó ở những cái xứ nóng nhiều đời thì nó sẽ thích nghi với cái việc ấy và nó hạn chế cái lông đệm bởi lông đệm kia nó phục vụ ở cái khí hậu lạnh nó cần cái lớp lông đệm với lông bông để nó giữ lạnh nó giữ nhiệt thì về Việt Nam mình là cái lớp lông đệm đấy nó mình nhìn ở rất nhiều con chó ở trong thực tế ở Việt Nam mình con chó của mọi người à, hy vọng là cái video này nó sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc và à, giúp cho một số bạn mà thấy các con chó mà nó rụng lông quanh năm thì các bạn sẽ bổ sung à, để mà cho con chó của mình nó đầy đủ dinh dưỡng cho nó khỏe cái bộ lông của nó nó khỏe à, thì à, chúng ta nuôi con chó nó cũng sẽ có những cái thuận tiện à, nhà cửa nó sạch sẽ và cái con chó nó khỏe thì nó đỡ bệnh và nó đẹp mua uh, chúng ta nuôi cái con chó thì chúng ta muốn nó khỏe và nó đẹp nữa đó thì hy vọng là video nó sẽ hữu ích cho mọi người và uh, mọi người nhớ like và uh, bình luận uh, cho cái ý kiến của mình uh, giao lưu cũng như là có cái câu hỏi gì thắc mắc gì thì mọi người cũng sẽ bình luận ở bên dưới các video thì ờ, nhiều người thắc mắc thì mình sẽ chia sẻ qua video với lại mọi người ok xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo mì ok